như là rộng như chim em thế gặp con nào đéo chơi rồi tạo đéo chơi sao đâu rồi vâng nhà có nhà cháu nhiều kích lắm lên mấy cái cái cái thì trung nguyện rồi các bạn còn hai cái to lắm bê đi bê lại mệt Đúng chưa? Thích được không? À, ngon rồi. Đấy, đấy tiện cho Thanh Lý luôn, kích cho ông lấy đấy. <laughs> kích bê tông lên thôi hả cái nhỏ nhỏ đấy không bán để đi theo xe nó nhỏ dễ bê cái to <laughs> có đấy không cần chờ cái gì thì cứ gọi thôi vâng vâng mọi thứ nữa là mang ra cái sức Gracias. bây giờ đi làm này buổi làm bên này to đấy không thắng sợ có con sợ sự thích đuối sự thích đuối ở cái suy nghĩ một lúc